rồi hello anh em chào toàn thể tất cả anh em nhé thì hôm nay quay lại video clip của bên cơ sở lọc phát tài ngày hôm nay ha sẽ làm vài cái video clip nói về bộ môn bài lá anh em nha thì bên mình là chuyên cung cấp cho anh em tất cả các loại mẫu bài lá luôn anh em nha đó, từ bài lỗi công ty cho tới bài kính nắp chồng anh em đó, thì bài lá thì nó có nhiều sản phẩm để chơi thì các anh em ờ, vào sòng sớ ha, ha là các anh em tạo sòng chơi ra thì anh em nhắm được chơi những cái môn nào thì anh em chơi thôi ha đó ví dụ như là kính nhìn xuyên và lá bài đó hai nữa là bài lỗi công ty tam giác ô vuông số đó ba nữa là áo quần ví đổ bài đó là những sản phẩm đó nó cũng có thể kết hợp cho anh em chơi về môn bài lá như là ba cây xì dách đó bài cao anh em ba cây với xì dách đó nó chuyên nữa nó gọi là chơi ba cây với ờ, bài xì dách đó anh em để anh em có thể cháo bài hoặc là em biết được cây bài là các em chơi thôi ha đó. cho nên là hôm nay mình làm ờ, video clip này giới thiệu cho anh em về một môn sản phẩm bài lỗi công ty năm 2021 này là như thế nào thì anh em hãy xem hết video của bên là cơ sở của mình nha đó để biết thêm về cái bài lỗi bài lỗi công ty thì các anh em nghe thì vẫn quen thuộc rồi đúng không nhưng đặc biệt cái bài lỗi này nó mới là mới như thế nào mới là có nghĩa là giống y chang bài chợ bình thường luôn anh em nha nó vẫn có cho anh em là ba con tiêu có nghĩa là ba con bồi <clears throat> đó ba con bỏ đi á và cái nước bài của nó cái màu bài của nó hoàn toàn giống bài chợ tương đối một 95 phần trăm là y chang bài chợ luôn anh em nha đó, chứ không phải là nó nó gọi là khác màu đó, hồi xưa là bài của nó là nói chung là nó hơi màu xanh xanh nó không có đậm như bài chợ như bây giờ đúng không anh em bài 2k đấy nhưng mà cái sản phẩm này nó cực kỳ là mới đó, bài của nó nó tuyệt đối đến 95 phần trăm là nó giống tuyệt đối bài chợ luôn chứ không phải là nó khác nữa đó thì hai bộ bài này nếu như một người mình chấp luôn cả dân chơi về bài lỗ này nhìn cho mình thử nó khác nhau ở điểm nào đúng không anh em nhưng thực chất của nó nó là hai bộ bài khác nhau hoàn toàn nó là một bài chợ hai là bài lỗi đó. thì theo như anh em đã từng chơi bài lỗi rồi thì hãy cảm nhận được cái video này của mình mình nói có chính xác không đó. rồi hãy liên hệ mình để đặt hàng và mua ngay anh em nhé rồi thì mình sẽ phân biệt ra cho anh em cái bài nào là bài lỗi bài nào là bài chợ ha đó thì bài chợ bài lỗi đây là bộ bài chợ bình thường đúng không anh em mình sẽ đưa lên cho anh em xem một bộ bài chợ bình thường đó. và thứ hai đây là một bài lỗi đó, cái này ha nhìn bình thường luôn mình sẽ đưa lên cho anh em nhìn gần luôn không sai một một tí gì luôn anh em nhé tuyệt đối giống nhau hoàn toàn luôn đó các anh em chơi tuyệt đối giống nhau hoàn toàn không sai một cái gì luôn đó, nhưng mà mình có thể biết được đó anh em đó, mình đưa đây là mình sẽ nói cho anh em đây là một bộ bài lỗi tam giác cực kỳ là mới năm 2021 này đó, cực kỳ là mới luôn anh em nhé đó như cái bài lỗi tam giác này cái này á là cái chính anh em nha ha à, như cái này cái teo nha à, cái xì nha lộn cái này là cái xì anh em nha ừ. rồi cái này cái hai đúng không anh em đó à như cái này à, là mình thể biết được ví dụ chơi xì dách chơi ba cây mình vẫn có thể biết được cây này là cây tây nữa anh em nha à, cây cây già ha đúng không anh em à, tiếp tục nó là cây xì à, cây này cây bảy anh em nha à, cây này cây ba đúng không tiếp tục nó vẫn là cây 7 này nha à, cây này cây 7 đúng không anh em đó, đây là một bộ bài lỗi mà nói chung mình thấy cái bài này quá ok luôn anh em đó, nó giống bài chợ theo như mình là 100 trăm luôn đó nhưng mà mình không khẳng định với anh em là 100 trăm được nó chỉ rơi vào 99 phần trăm hoặc 95 phần trăm thôi đó, nó phải cứng gọi là bài cứng anh em nha đặc biệt bài này là gọi là bài cứng chứ không phải là bài mềm như hồi xưa nữa nó nó mới cực kỳ là mới luôn nó là bài cứng này hai cái bài nó tương đối như nhau nếu như hai cái bài này trộn vào đánh thì nói chung ra thì cũng y chang luôn hai màu thì anh em có thể chơi sản phẩm là bài lỗi tam giác này ngoài ra nó còn có là những bài lỗi ô vuông bài móc câu đó. thì cái video sau các anh em hãy xem để theo dõi được biết được cái bài móc câu là như thế nào nữa anh em nha bài móc câu nó sẽ quýnh cho anh em cách khác nữa đó, ờ, và ký hiệu khác nữa và bài tam giác nó sẽ là một ký hiệu và bài u vuông nó sẽ là một ký hiệu đó cho nên anh em yên tâm không bao giờ biết được ví dụ như anh em chơi thay đổi qua thay đổi lại thì nói chung là cực kỳ là khó ha đó, mình sẽ nhìn xem mấy cây nữa cho anh em xem ha đó, như cái chín nè anh em nè cái 10 cái 10 lộn đó, cái teo nè ừ. nói chung là mình nhìn là mình còn không biết nữa mà đúng không anh em đó tại vì nó giống y chang bài chậu quá mà đó, cực kỳ là chơi an toàn luôn anh em nha chứ còn nếu như mình ẩn hoặc là nó nó nó giống quá thì nhiều anh em ờ, đã chơi từng trải rồi họ nhìn qua họ sẽ biết cho nên là bây giờ nó làm mẫu bài nói chung là ok hơn hiện đại hơn là cứng hơn rồi các anh em nào muốn được sở hữu về cái môn ờ, bài lỗ tam giác này đó, để chơi ba cây hoặc là chơi xì dách hãy liên hệ mình lọc phúc tài 0786 01124 nhé hoặc là 0786 041234 anh em có thể kết nối Zalo đó hoặc là gọi trực tiếp mình đây ha mình để mình tư vấn cho anh em đó còn anh em xem nhớ đăng ký kênh à, ủng hộ like và chia sẻ cho ờ, cho bên cơ sở mình nha chào anh em chúc anh em ờ, năm 2021 này về môn bài lỗi công ty này thành công nha anh em nhé